Yeah. Xin mến chào quý vị và các bạn. Diễn viên người đẹp Tây Đô Hoài An, mới đây trên mạng xã hội, cô đã chia sẻ với cộng đồng mạng những hình ảnh quá xinh xắn dễ thương của cô về chuyến đi du lịch tại Hàn Quốc. Cô kể câu chuyện hài hước về việc cô đón xe taxi quá trần ai khoai cũ tại thành phố Seoul, Hàn Quốc, cô đã chia sẻ như sau. Chiều chiều hai an rảnh quá, lội vô công viên sông Hàn chơi có chút xíu hà, mà lúc về đón taxi trần ai khoai cũ luôn, mang bút đi bộ cả cây số, đứng bên này thì thấy bên kia xe nhiều, canh đèn xanh dành cho người đi bộ cả buổi băng qua được bên kia, thì không còn chiếc xe nào hết, lại thấy bên nọ có nhiều xe lại băng, cứ thế mãi băng qua băng lại góc ngã từ đó tới ghiền luôn Cuối cùng lúc trời sập xuống tối mịt mới có một chiếc chợ ẻm về khách sạn Hết lết đi ăn đi dạo gì nổi luôn Hàn Quốc mùa này đón taxi quá cực hết Đó là những chia sẻ quá dễ thương của cô Kèm với những hình ảnh xinh đẹp và được rất nhiều khán giả yêu thích bình luận như Đẹp quá cô, hay là Hai đẹp quá à hi hi vân vân và vân vân Mời các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh Saka Hello để xem tiếp những video mới